thời Đức Phật tại thế, có một người phụ nữ kiêu ngạo vì dung mạo xinh đẹp của mình. Để cứu độ chúng sinh, Đức Phật vì vậy mà đã giảng ra ba khuyết điểm và mười nghiệp chướng của phụ nữ, mong sao những người phụ nữ hiểu ra mà tránh mắc phải để không tạo thêm nghiệp chướng cho bản thân. Con dâu xinh đẹp nhưng kiêu ngạo Có lần trưởng giả Tu Đạt nói với Đức Phật, Thưa Đức Phật, đệ tử có tất cả bảy người con trai, Sáu người con dâu đều hiếu thuận, hiền dịu, thông minh. Duy chỉ có người con dâu thứ bảy tên là Ngọc Gia, mặc dù dung mạo xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại vô cùng kiêu căng. Lúc nào cũng ăn nói lỗ mãng, khinh thường người bề trên. Chúng con vốn định đưa con dâu đến để xin Đức Phật khai thị. Nhưng tâm cô ta đã bị sự vô minh che lấp. Cô ta không những không tin, hơn nữa còn phỉ báng Đức Phật Cô ta cho rằng đời người hưởng lạc, xinh đẹp và ái tình là quan trọng nhất. Trừ những thứ đó ra, cô ta không quan tâm đến việc gì hết. Chúng con không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ xin Đức Phật từ bi, nghĩ cách để độ hóa người con dâu ương ngạnh này. Đức Phật nhận thấy tấm lòng của trưởng giả Tu Đạt, liền nói, Ngọc Gia cũng không muốn đến đây. Con lại yêu mến quan tâm đến con dâu như thế, Vậy thì ngày mai ta sẽ đến thăm nhà của con Trường giả tu đạt nghe nói Đức Phật sắp về thăm nhà mình Xúc động đến chảy cả nước mắt Liền đi đến chỗ Đức Phật ngồi Quỳ lạy dưới chân Phật Đức Phật từ bi Cảm hóa người phụ nữ bướng bỉnh Ngày hôm sau Đức Phật dẫn đệ tử đến nhà trưởng giả Vợ chồng trưởng giả bảy người con trai và sáu người con dâu đều đi ra vây quanh Đức Phật ba vòng để tỏ sự hoan nghênh của họ. Chỉ có mỗi Ngọc Gia là trốn tránh Đức Phật, không chịu đi ra. Trường giả cảm thấy rất có lỗi với Đức Phật. Trong tâm nghĩ lấy phải một người con dâu không hiền dịu, hơn nữa lại phụ lòng từ bi của Đức Phật, đây đúng là sự sỉ nhục của gia đình. Nhưng Đức Phật lại không để ý, ngược lại còn sinh lòng thương xót, dùng thần thông phóng ra vạn ánh kim quang từ cơ thể mình, chiếu sáng tất cả các bức tường như thủy tinh trong suốt. Mọi người lúc này đều thấy Ngọc Gia đứng ở phía sau cửa để nhìn lén Đức Phật. Ngọc Gia tuy có phần chống đối Đức Phật, nhưng khi thấy Đức Phật tỏa sáng như vậy, những ác cảm trong quá khứ đều bị quét sạch, tóc dựng đứng, run rẩy và kinh hãi. Cô ta biết không thể trốn được nữa, đành phải đi ra đứng bên cạnh Đức Phật cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Đức Phật. Đức Phật khai thị. Đức Phật ôn tồn nói: Ngọc gia, phụ nữ chỉ có dung mạo xinh đẹp, không được gọi là mỹ nhân, lại càng không đáng để kiêu ngạo. Người phụ nữ có đức hạnh đoan chính, có tiết hạnh, tĩnh lặng, thùy mị mới là người được tôn kính, mới có thể được gọi là mỹ nhân. Dung mạo xinh đẹp dáng người làm cảm động lòng người, mặc dù có thể cám dỗ, làm người khác si mê, nhưng lại không thể được mọi người tôn kính. Cũng không thể coi là người rất tốt. Huống chi, ỷ mình xinh đẹp, xem thường người khác, hành vi không chú ý, chỉ biết đến bản thân mình, vậy thì tương lai sẽ rất khốn khổ. Mà đã mang thân phận phụ nữ, chú định con sẽ có ba khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng ba khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng của phụ nữ. ba khuyết điểm của phụ nữ. 1. Tuổi thơ bị cha mẹ quản thúc, không được tự do như con trai. 2. Lấy chồng phải phụ thuộc vào chồng, bản thân không có tự do. 3. Khi về già, gặp phải con dâu bất hiếu, còn phải chịu sự chế giễu, trở ngại. 10 loại nghiệp chứng của phụ nữ 1. Khi sinh ra cha mẹ có quan niệm trọng nam khinh nữ 2. Bởi vì con gái không phải là người trong nhà, không hết lòng chăm sóc 3. Gái lớn phải gả chồng vì hôn nhân mà lo lắng 4. Con gái e thẹn, thường sợ gặp người, không đủ rộng lượng 5 lớn lên nương thân vào người khác, không thể tự mình làm chủ. 6. Bụng mang dạ chửa, hành động bất tiện, vô cùng đau đớn. 7. Sinh con đau đớn khó mà chịu được. 8. Dựa vào chồng, lúc nào cũng sợ mất đi tình cảm của chồng. 9. Tính ưa hư vinh, ăn mặc mất thời gian, thân thể không sạch sẽ. 10. Lòng hay đa nghi và tật đố, hay đàm luận thị phi, tính tình thất thường. Như vậy thì có cái gì đáng để kiêu ngạo? Dẹp bỏ tâm kiêu ngạo là một người phụ nữ hiền lương. Sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, phê bình cô ta là ỷ mình xinh đẹp, xuất thân quyền quý mà kiêu ngạo với nhà chồng. Chỉ ra vẻ ngoài xinh đẹp không thể coi là xinh đẹp, tâm hồn thuần khiết hành vi đoan chính mới là đẹp thực sự. Dạy dỗ cô ta phải như thế nào mới là một người vợ hiền. Ngọc gia nghe Đức Phật giáo huấn, vô cùng hối hận, cầu xin Đức Phật để được sám hối. Ngọc Gia rơi lệ mà nói với Đức Phật, con vốn ngu muội không tôn kính chồng, từ nay về sau sẽ như là nô tỳ của chồng. Suốt đời không dám kiêu ngạo nữa. Con xin quỳ gối để được nhận mười giới và quy y tam bảo. Ngọc Gia xin được quy y Phật môn, Đức Phật đã truyền mười giới cho cô. Cô còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm một cư sĩ trong Phật giáo. Cả nhà trưởng giả Tu Đạt thấy vậy thì vui mừng khích lệ cô. Từ đó về sau Ngọc Gia đã trở thành một người con dâu hiền lương, được mọi người xa gần không ngừng khen ngợi. Nhờ Đức Phật khai thị về ba khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng mà Ngọc Gia đã dẹp bỏ được tâm kiêu ngạo của mình và trở thành một người phụ nữ hiền thục, Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Khi thắp hương bái Phật, bạn có biết Phật đang nghĩ gì hay không? Người người chen lấn đến thắp hương cúng bái thành hoàng. Tại một địa phương nọ thuộc tỉnh Hà Nam có một ngôi miếu thành hoàng. Thần thành hoàng nơi đó vô cùng linh nghiệm, cầu gì tất được đó nên nổi tiếng gần xa. Ban đầu, mọi người đều không biết thành hoàng mang họ đường. Một ngày hè nọ, tương truyền là ngày sinh của thần Thành Hoàng. Mỗi năm tới ngày này đều có hàng trăm người không ngại khổ cực từ xa tới hành lễ. Miếu đường vốn không rộng, chỉ trong một ngày có rất nhiều người với những tâm nguyện khác nhau tới bái lễ. Người cầu xin được hạnh phúc cắt tường, cầu xua đuổi tà ma, lễ tạ, Lần lượt nối tiếp nhau mà tới. Hôm đó trong miếu hương khói quanh quẩn, nến không ngừng được thắp lên. Người trước vừa thắp hương đốt nến cắm vào bát Người sau lập tức rút ra để cắm của mình Quỳ lại cũng không thể quỳ lại Nếu quỳ xuống người phía sau sẽ dẫm lên vai Dập đầu cũng lại không thể Vừa dập đầu người khác sẽ trèo qua đầu mà đi lên phía trước Chỉ trong chốc lát Đám người chen lấn xô đẩy tới tắc nghẽn Người phía sau không thể vào Chỉ có thể nhìn thần mà cúi đầu Bên ngoài có những gánh hàng rong bán tạp hóa biểu diễn nghệ thuật đường phố. Lại càng nhộn nhịp hơn. Người đi đi lại lại, san sát, lưng chạm lưng, vai chạm vai. Không khí bí bách tới toát mồ hôi. Ông lão bán rượu lương thiện. Bên ngoài quận thành có ông lão mở một quán rượu nhỏ. Bán rượu là chính nhưng cũng tiện bán thêm trà, nước. Cứ mỗi năm tới ngày này, đều có một nho sinh, ăn mặc sạch sẽ, khí chất phi phàm tới quán rượu nhỏ của ông ngồi uống rượu một mình. Uống rượu xong lại uống chút trà, cả ngày đều ngồi ở đó. Đợi sau khi những hoạt động cúng bái kia kết thúc, người này cũng biến mất. Mỗi lần tới sinh thần của Thành Hoàng, ông đều xuất hiện tại quán rượu. Thời gian dài khi đã thành khách quen, ông chủ quán rượu mới biết người này họ đường. Bàn chuyện Đông Tây Kim Cổ Điển Tích đều rất thông thuộc Ông lão bán rượu vốn đọc sách không nhiều, nhưng vui thích làm việc thiện, nên hai người vô cùng kính trọng nhau. Thường nói chuyện tâm đầu ý hợp, vô cùng ăn ý không biết mệt mỏi. Năm đó, ông lão đã uống chút rượu, nên có chút hơi men chính choáng. Vừa đúng lúc người nho sinh xuất hiện, ông thử thăm dò bèn nói, ta xem dáng vẻ của ngài giống như thư sinh ở quê vào nhập học trong thành. Gần đây trong quận thành có tế thần, chuẩn bị thịnh hội, tiếng khen tiếng sáo ngân vang. Mọi người đều tranh danh kẻ trước người sau chen chân tới lễ thần. Còn ngài sao lại vui chơi ở ngoài, tới tiệm nhỏ của ta mà uống rượu. Mười ngày sau, ngài rời đi và lại một năm nữa mới có dịp gặp lại, năm nào cũng vậy làm lão phu không hiểu nổi. Nên mạo muội to gan muốn hỏi một chút nguyên do. Thiên nhân cảm ứng Vị nho sinh nghe thấy lời ông lão, bỗng nhiên thở dài mà nói, duyên phận của ta với ông có lẽ chấm dứt từ đây. Mọi việc đều có định số. Kỳ thực ta không phải là người, vốn là thần trong miếu đường kia. Mỗi năm vào ngày này đều tới chỗ ông, cũng là vì để tránh những ồn ào ầm ĩ đó. Chứ nào có thực sự học được như Bình Nguyên Quân năm đó, vui mừng uống rượu mời ngày đâu. Bình Nguyên Quân tên thật là Triệu Thắng, là tướng quốc nước triệu thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ dưới thời Triệu Huệ Văn Vương và Triệu Hiếu Thành Vương là một người đức cao vọng trọng. Ông lão bán rượu nghe thấy những lời nói này càng cảm thấy kinh ngạc. Nghi ngờ người này đang nói đùa nên hỏi tiếp. Mọi người đều cho rằng thần Phật có thể hiển linh, phù hộ giúp đỡ cho họ. Vì vậy mới không tiếc tiêu tốn tiền bạc sức lực thi nhau tới lễ bái nhân dịp sinh thần của Ngài là để chúc thọ Ngài. Còn thần lại tránh họ mà ra ngoài vân du Lẽ nào tâm của những người kia không đủ thành kính Người và thần dù rằng có khác nhau Nhưng cũng không thể siêu việt khỏi bình thường Ngài đang lừa lão già này đấy à Người thư sinh cười đáp Tại sao ta phải lừa lão chứ Giữa thần và người dựa vào cảm ứng tâm linh Quan trọng là cần có thành ý Không phải ở tại việc dùng loại dễ cỏ vỏ cây hỗn loạn nào làm thành hương thơm tới tế bái cũng giống như lão bá đây là người hiểu lý lẽ, lại thành tín. Mỗi ngày tới ngày sinh thần đều ở nơi không có người mà lại ba lại. Có khi nào đích thân qua miếu đường đâu, nhưng ta chẳng phải cũng ban phúc cho ông đó sao? Thần Phật phản cảm với điều gì khi con người thắp hương? Mùi khó chịu trên cơ thể người Ông lão nghe thấy những lời này, cảm thấy càng kinh ngạc hơn. Quán rượu của ông vốn nhỏ không có người làm vì vậy nên ông không thể rời đi. Nhưng trong lòng vô cùng biết ơn sự bảo hộ của Thành Thành Hoàng với mình, nên mỗi lần tới sinh thần của Thành Hoàng đều không có ai biết mà tự mình hướng về phía miếu làm lễ. Ông lão tin rằng vị thư sinh kia đích thực là thần, nên chuẩn bị quỳ lại hành lễ. Vị nho sinh ngăn cản ông và nói, xin lão đừng làm như vậy. Ta tránh né ở đây, thực sự vì có một số việc không nhịn được. Những người tới tế thần không phải tất cả đều có thành ý. Đại đa số là có tư tâm rất mạnh, ta đã phát hiện ra như vậy. Những người này còn ẩm ý, hỗn loạn. Người thì hành xử vô ý không chú ý tới việc nam nữ có sự khác biệt. Có người lại vứt bỏ công việc đang làm để chạy tới tế lễ. Tận mắt chứng kiến thì không thể nhẫn nại nổi. Hơn nữa, có một số người mùa hè nóng nực này mồ hôi ra như tắm, y phục đều ướt đẫm. Lâu ngày không tắm khiến cơ thể bốc mùi xú uế, cộng thêm mùi hương ngập phòng. Ai người phải không thể che mũi chứ. Còn có từng đợt mùi khác nhau xuất hiện, hỏi ai có thể chịu được. Nho sinh còn chưa dứt lời, ông lão bán rượu cũng nhếch miệng cười mà nói. Đúng vậy, quả thực là như vậy. Phụ nữ ăn mặc lòe luật không tuân thủ lễ pháp nơi khuê các Thư sinh nói thêm, còn nhiều điều hơn nữa, nhưng tình huống này còn có thể nhẫn chịu một chút. Khó ưa và đáng ghét nhất là những phu nhân có con gái, không tuân thủ lễ pháp nơi khuê các. Cảm thấy thắp hương lễ bái có thể lấy lòng được thần linh, cầu được hạnh phúc may mắn. Họ tô son điểm phấn, ăn mặc quần áo đẹp, trang điểm phô trương, ngược lại càng dễ khiến người khác có ý đồ không an phận, cũng không tránh khỏi việc nảy sinh ý đồ xấu, bước vào điện thờ, chiêm ngưỡng tượng thần, còn vạch màn che lên xem. Ta thật sự khó có thể chịu đựng được bọn họ. Những bà cụ tóc bạc có hành động như vậy còn có thể tạm tha thứ. Nhưng những cô gái trẻ có hành vi như vậy thực sự không thể chịu nổi. Có người đêm hôm trước vừa mới cùng đàn ông sinh hoạt, khó tránh khỏi có thể mang bầu, lại có những người phụ nữ tới tháng cũng đến lễ bái. Thần đều phản cảm với những thứ này. Còn có những phụ nữ nông thôn mặc quần san dệt bằng vải gai, trên người dính phân, nước tiểu bẩn thỉu của trẻ nhỏ, lại không chịu thường xuyên tắm rửa. Mùi từ họ và từ những người đàn ông bốc lên hòa vào với nhau. Ta thấy chỉ có đầu gỗ mới chịu đựng được những điều đó. Nơi có tượng thần nghĩa là nơi đó có thần minh. Những thứ này cho dù là con người cũng sợ tới tránh còn không kịp. Lẽ nào thần có thể chịu đựng tất cả? Chỉ cần thành tâm tín Phật thì Phật sẽ bảo hộ. Nói xong ông quay sang lão bán rượu mà nói, ông là người có tấm lòng lương thiện. Thọ mệnh có thể thêm 10 năm nữa. Suy xét tới tình nghĩa bạn bè giữa chúng ta, 10 năm sau ta nhất định sẽ sai người truyền tin tới triệu hoán ông. Phía điện đường phía đông của miếu thành hoàng có chức vị phán quan. Khi đó có lẽ tới lúc thay người, trong đó có một vị trí chính là nơi ông ngồi. Nói xong, vị thư sinh lấy một thỏi bạc và nói Dùng cái này để trả ông tiền rượu mấy ngày qua của ta Chỉ cần ông thay ta tuyên truyền cho mọi người những lời này Ta đã cảm kích lắm rồi Đồng thời phạm nơi đâu lập miếu tế lễ thần linh Cũng đều sẽ ban phúc và cát tường cho ông Ông lão còn muốn hỏi thêm điều gì nữa Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng thần đâu Qua đây có thể lý giải tại sao trước khi các hoàng đế thời cổ đại khi tế bái trời đất, cao tăng tụng kinh, đều cần phải tắm gội trai giới, thay y phục để biểu thị sự thành kính, tôn trọng. Chùa miếu chính là nơi thanh tịnh của Phật môn, là nơi cúng dường Phật, Bồ Tát, hàng năm đều sẽ có vô số người thành tín đến đây thắp hương bái Phật, đến cầu phúc và cầu bình an. Vì vậy, khi thắp hương bái Phật tại chùa miếu, đều có cấm kỵ, nhất định phải chú ý